UST là gì? UST là viết tắt của Unique String Technologies, là tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải UST. Các yếu tố chính của sản phẩm UST là cầu vượt đường sắt dây nhẹ và có kết cấu chắc chắn. Ô tô điện bánh thép không người lái, hệ thống điều khiển tự động, cũng như các trạm vận chuyển dây và cơ sở hạ tầng khác, đều là những dự án độc đáo của công ty. Đây là một dự án mang tính cách mạng toàn cầu về giao thông trên toàn thế giới chúng ta hãy nhìn lại quá trình phát triển giao thông của lịch sử loài người. Thời kỳ đầu tiên 0.0 được đánh dấu mốc cách đây hơn 2.000 năm trước công nguyên. Khi người Hittite, nay thuộc khu vực Thổ Nhĩ Kỳ đã phát minh ra cỗ xe ngựa đầu tiên với hoàn chỉnh khung, gầm gắn với bánh xe để ngựa kéo. Nó làm thay đổi quan điểm rằng, ngoài đôi chân ra, con người không thể di chuyển và chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Nó kéo dài cho đến năm 1712 cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất hay gọi là 1.0 bùng nổ, cho phép tăng năng suất lao động, vận chuyển và sản xuất hàng hóa khi động cơ hơi nước được ra đời bởi phát minh của nhà khoa học Thomas Newcomen. Những cỗ xe ngựa dần mất đi và thay vào đó là sự di chuyển bằng các động cơ hơi nước dần phổ biến. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai hay gọi là 2.0 bắt đầu được đánh dấu bởi động cơ đốt trong thay cho động cơ hơi nước, được tạo ra hoàn chỉnh bởi Henry Ford vào 1870. Sự phát triển luôn không ngừng thay đổi, Cuộc cách mạng 3.0 được khởi động từ năm 1950 đến cuối những năm 1970. Đánh dấu mốc cho cách mạng kỹ thuật số, máy tính được ra đời. Internet xuất hiện, đây là sự khởi đầu của kỷ nguyên thông tin. Và nay, tất cả chúng ta đang phải đối mặt với một sự thay đổi chóng mặt từ cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu lần thứ tư hay còn có tên gọi là cuộc cách mạng 4.0. Nó làm thay đổi hoàn toàn cách sống của chúng ta. Từ công việc, quan hệ tương tác, cho đến cách thức đi lại của con người cũng trở nên khác biệt. Và công nghệ UST được ra đời trong hoàn cảnh đó. Được nghiên cứu và thử nghiệm hơn 40 năm do nhà khoa học Anatoly Yunitsky, tổng thiết kế, tổng công trình sư, là thành viên của Liên đoàn Comonotics Liên Xô, tác giả của 200 phát minh, hơn 20 sách chuyên khảo, 40 văn bằng quốc tế và trên 200 bài báo khoa học. Sự ra đời của công nghệ UST là điều tất yếu, bởi mọi khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp, nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra. Đó chính là tắc đường. Là ô nhiễm môi trường. Là tai nạn rủi ro. Là gánh nặng về chi phí xây dựng giao thông quốc gia nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả. Theo ước tính của các chuyên gia thế giới, thì số lượng ô tô trên toàn cầu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. Số vụ tắc đường cũng tăng gấp đôi, lượng khí thải cũng tăng gấp đôi, và cảnh quan thiên nhiên sẽ bị giảm đi một nửa. Chưa một ai có thể tạo ra các giải pháp giao thông có khả năng giải quyết những vấn đề trên cho đến khi công nghệ UST trình bày dự án của mình. Với những tiềm năng và ưu điểm vượt trội như chi phí giá thành xây dựng rẻ hơn 5 đến 20 lần so với các công nghệ truyền thống hiện nay, chạy an toàn cách mặt đất từ 15 đến 30 mét, tốc độ 150 km/h trong đô thị và 500 km/h trên cao tốc, khả năng chuyên chở hành khách vượt trội, với Unibus cao tốc, công suất lên đến 500.000 hành khách mỗi ngày, hơn hẳn so các phương tiện truyền thống hiện nay. Đặc biệt chi phí cho mỗi hành khách ước tính khoảng 10 đô la Mỹ cho quãng đường 1.500 km. Khả năng vận chuyển hàng hóa của Unicheck đạt tốc độ lên tới 150 km/h với với công suất 200 triệu tấn mỗi năm. Với tuổi thọ cao lên đến 100 năm cho hệ thống đường dây đáng tin cậy. Với nhiên liệu chạy bằng điện, khai thác từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các loại năng lượng xanh khác. Công nghệ UST được SDG, một chương trình được Liên Hợp Quốc thông qua. Tại chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững mang tên Chuyển đổi thế giới của chúng ta. Tại đây, trong báo cáo đã dành một trang để nói về công nghệ mang tên gọi hiện nay là UST. Tổ chức SDG là một dự án hợp tác quốc tế trong tương lai, bao gồm 17 mục tiêu toàn cầu và 169 mục tiêu tương ứng nhằm hướng tới sự thịnh vượng, đảm bảo cho việc phát triển bền vững và lâu dài. Với những ưu điểm vượt trội trên, công nghệ UST đang là giải pháp độc quyền mà thế giới đang hướng tới. Các phương tiện truyền thông, cơ quan báo chí uy tín, truyền hình chính phủ các quốc gia đến tận nơi đưa tin mạnh mẽ. Từ đài truyền hình CNN đến Tokyo, Singapore, UAE và nhiều đài truyền hình khác trên thế giới đưa tin. Trải qua hơn 40 năm nghiên cứu và thử nghiệm, Công nghệ UST hiện nay đã hoàn thành xong giai đoạn thử nghiệm và cấp chứng nhận tại thị trường khó tính nhất UAE, đang chuẩn bị xâm nhập vào thị trường vận tải toàn cầu với tiềm năng to lớn của mình. Đã bắt đầu xây dựng một dự án, nghiên cứu khả thi 4 dự án, được đối tác thanh toán. Các thỏa thuận về ý định đã được ký kết 17 dự án, cùng với việc đang đàm phán để ký kết hợp đồng chuẩn bị nghiên cứu hơn 30 dự án khả thi ở 10 khu vực lớn nhỏ trên khắp thế giới. Trong báo cáo của ngài Anatoly Yudisky, Chủ tịch tập đoàn đã nói. Đúng như lời của các chuyên gia dự đoán, không làm thì thôi, đã làm là phải nhất, về nhì hay về bét thì cũng đều như nhau. Ích trong lời của quốc vương Dubai, công nghệ UST có tương lai rất to lớn vì chúng ta đang trở thành thủ lĩnh toàn cầu trong lĩnh vực vận tải. Vận tải cấp 2 điều sẽ thống trị thế kỷ 21. Hàng tỷ con người sẽ đi lại trên các tuyến đường dây trong thế kỷ 21. Hàng tỷ con người sẽ đi lại an toàn, và sẽ không có tới 1,5 triệu người chết mỗi năm do tai nạn giao thông. Sẽ không có 10 triệu người khuyết tật do tai nạn giao thông mỗi năm như hiện nay. Nghĩa là trong 100 năm sẽ không có 100 triệu cái chết nữa và 1 tỷ người sẽ không bị tàn phế. Đất đai đang bị vùi dưới lớp nhựa đường và tà vẹt đường sắt hiện nay. Với diện tích gấp 5 lần nước Anh, sẽ được trả lại cho người sử dụng đất. Trên đó sẽ trồng vườn cây rau xanh và tạo ra oxy cho chúng ta thở. Sẽ không có hàng trăm tấn nhiên liệu bị đốt cháy rồi đầu độc ra xung quanh và nguồn vàng đen ấy sẽ không bị hút ra khỏi lòng đất. Có giải pháp làm sao để phát triển nền văn minh một cách bền vững? Trong đó, trong một ngành rất quan trọng như vận tải. Không có vận tải thì nền văn minh không thể tồn tại được. Đó là công nghệ UST mà chúng ta đang có. Hãy cùng nhau xây dựng công nghệ UST để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Quyết định tài trợ cho công nghệ UST của bạn hôm nay là tương lai của bạn ngày mai. Khoảnh khắc bạn ra quyết định, số phận của bạn bắt đầu. Bấm nút đăng ký và theo dõi để nhận được nhiều thông tin giá trị hơn. Chúc tất cả chúng ta thành công!